Ok thì uh, Cường uh, xin chào tất cả anh em đã đến với kênh của bên uh, Cường Phát Lộc đó thì uh, nói với anh em thì hôm nay uh, Cường sẽ giới thiệu tới anh em về cái bộ sản phẩm đó là máy phân mặt uh, máy phân mặt nha anh em phân mặt tài xỉu đó đây trên trên tay Cường đây là những cái bộ máy phân mặt tài xỉu nha anh em đó thì bây giờ mình sẽ nói sơ về cái tài xỉu nha thì uh, nói về tài xỉu á thì nó sẽ có rất nhiều cách chơi đúng không anh em ạ à? thì từ xưa đến giờ nếu mà chơi tài xỉu á thì nó có những cái loại à, như thế này thứ nhất là anh em chơi nắp camera đúng không ạ à? lòn được nắp camera vào cái thứ hai là anh em chơi lòn hột này vào đúng không cái thứ ba là anh em chơi lòn dĩ đúng không ạ đó và cái cao cấp nhất vừa rồi mới xả ra thì đó là cái máy cảm ứng báo rung đó, hột không tan là hột không tan có nghĩa là cảm ứng báo rung hột không tan có nghĩa là anh em đưa hột này vào thì anh em bao anh em trẻ hột xé hột nó trong đập hột luôn đó nhưng mà anh em phải vào vẫn phải lồn hột nha anh em đúng không ạ thì à, bên à, bên cường có rất nhiều anh em điều kiện gọi tới là anh ơi giờ bây giờ không cần phải lòn những cái thứ sản phẩm này vào á mà vẫn chơi được đó là cái nào đó là cái máy này đây là cái dòng máy phân mặt đó nó chỉ phân mặt cho anh em thôi có nghĩa là nhất nhất nhị sáu mặt đúng không anh em ạ à? nó sẽ phân sáu mặt cho anh em nha đó có nghĩa là sáu mặt này nó y như một hồi xưa anh em chơi gọi chip sáu mặt đó đúng không chip sáu mặt nhưng mà cái này á chiếc số mặt đập ra có tan còn cái này anh em chỉ cầm cái bộ máy rồi anh em vào sòng anh em chơi thôi và hôm nay cường sẽ chứng thực cho anh em và máy này hoàn toàn là sang chánh luôn nha anh em đó mình sẽ chỉ anh em và bây giờ mình sẽ test qua những cái bộ hộp này nha thứ nhất thì mình sẽ thử qua 500 anh em à đây là 500 nha rồi mình sẽ test qua tất cả các hộp ở đây 500 không hít nha anh em anh em thấy chưa đó 500 không hít đó đúng không dĩa nè bao luôn nắp nè bao luôn đúng rồi không hít nha nắp không hít nha nắp nè không hít nha rồi bây giờ mình sẽ thử qua đèn nha anh em mình sẽ test hột qua đèn luôn đây test hột qua đèn đúng rồi đó anh em thấy chưa trong nha nắp luôn test qua đèn luôn nắp hơi bị trong luôn anh em nhìn nha anh thấy đèn không rất trong nha nắp trong nha anh em đó rồi tiếp đến mình sẽ thử ba hột này vào nước muối luôn nha xem thử nó nổi không nha nếu như nó nó là không nổi á, thì chắc chắn hột đây hột có tan còn nếu như nó nổi thì hột không tan nha anh em anh em nhìn nha ba hột nổi nha đúng không ạ rồi bây giờ mình sẽ lấy ba hột này mình chơi luôn đó chứ mình không lấy chuẩn hột trong này nữa lấy hột trong này thì các bạn nghĩ là ờ, mình ờ, cháo hột này nọ đúng không rồi sẽ lấy bao hộp để ở đây đó thì làm cách nào mà anh em đi vào sòng người ta chơi em không cần cầm bất cứ một cái gì đó không cần phải lòn dĩa không cần phải lòn hộp không cần phải ờ, lòn nắp đó không cần phải những cái máy bộ máy như thế này đó mà anh em chỉ cần một cái máy như này cầm vào thôi còn tất cả đồ của người ta đúng không ạ thì bây giờ máy nó chơi thế nào thì bây giờ mình sẽ test và chỉ cho anh em chơi luôn đúng không đầu tiên mình sẽ bật cái nút này lên nó sẽ báo rung một nhịp hai nhịp mình sẽ để đây và mình sẽ đánh luôn nha đó máy này có thể một mét quay đầu nha anh em đó mình sẽ để đây cho nó dễ dễ nhận biết thôi chứ thật sự là một mét quay đầu mình bao cho anh em một mét quay đầu nha rồi bây giờ mình sẽ lấy nắp mình sẽ test cho anh em xem luôn đó máy này là nó phân mặt nha anh em nên nhớ nha máy phân mặt chứ không phải là máy phân âm đó mình khẳng định với anh em là riêng cơ sở mình còn cơ sở ai mình không biết cơ sở mình sẽ là không có cái máy phân âm nào hết chỉ có máy phân mặt thôi đó thì bây giờ mình sẽ test cho anh em xem nha anh em thấy nó rung không nó rung 4 nhịp có nghĩa là trong này bây giờ sẽ là có tứ tam hoặc là tứ ngũ bây giờ mình sẽ quýnh tứ tam đó tứ tam tài xỉu không quan trọng tại vì cái máy này là nó quýnh mặt thôi chứ không có quýnh là là là là, ờ, là tài hay xỉu nó quýnh mặt thôi nha anh em nhớ nè có tứ đúng không em tứ ngủ nè còn tài hay xỉu không biết đúng không có tứ là được đó bây giờ máy đang rung 5 nhịp 5 nhịp có nghĩa là ngũ lục thì giờ nếu mà 5 nhịp thì nó là ngũ lục ngũ lục sẽ mình cũng là ngũ lục tài đó một là mình ăn ba đường hai là mình ăn hai đường không có đường thua ngũ lục tài chính xác không lục có tài nha anh em đúng không ạ à? 13 nút là tài ngũ lục tài mình ăn hai đường mình thua cây ngũ thôi mình ăn cây lục với lại cây tài đúng không cực kỳ máy cực kỳ chuẩn xác mình nói thẳng là nó sẽ chuẩn xác 99 phần trăm luôn đó và đặc biệt máy này có thể là ngắt ngắt tiếng ồn tiếng động luôn bên, bên ngoài luôn nha anh em đó ngắt tiếng động bên ngoài nãy giờ mình nói anh em thấy không nó không có nhịp rung nha anh em đó chứ không phải là những cái máy mà anh em kêu ờ à, lấy của người cơ sở nào đó mình không biết đó khách của mình có những khách gọi tới lấy cơ sở nào mình không biết là báo báo là máy này nó báo ờ, không ngắt âm này kia đó là anh em mua chúng cái máy sản phẩm nó không chất lượng đó anh em nhé bây giờ cây này nó báo hai nhịp hồi nãy hai nhịp đúng không hai nhịp nó sẽ bây giờ nó sẽ là nhị nhất nhị nhất nhị nhất nhị thì quýnh nhất nhị xỉu thôi nha em đó nhất nhị thì quýnh nhất nhị xỉu thôi đó đó cây này thì sai cây này có nghĩa là nó bị nó bị lỗi máy thì cái này bị bỏ mình không đánh nó báo hồi nãy nó báo mà mình không không không biết nó báo quay tua dòng máy anh em đó mấy cây này mình mình sai mình thua coi như nãy mình ăn hai cây mình thua lại một cây thì cái chuyện bình thường đúng không bỏ chén này mình quánh nha đó như chén này bây giờ chén này mình sẽ quýnh nhất nhị xỉu đúng không ạ chén này sẽ quýnh nhất xỉu mình dở luôn nè dở nhất nhị nhất nhì xỉu ăn hai đường ăn hai cái xỉu luôn có nghĩa là anh em anh em ăn ba đường luôn đúng không anh em hai cái nhị là em ba ba đường rồi đó thì chơi á, thì có thắng thua đúng không anh em ạ à? chứ không phải là chơi mà anh em lúc nào cũng trăm phần trăm hết riêng cường nói khẳng định cường chơi bất cứ dòng máy nào bất cứ sản phẩm nào cũng không có thể một trăm phần trăm đâu 80 đến 90 phần trăm thôi cường khẳng định luôn chỉ có một trăm phần trăm là anh em chơi có tan thôi có tan có nghĩa là sao có tan nghĩa là anh em bỏ hột nè bỏ dĩa bỏ nắp vào là anh em ăn trăm phần trăm còn nếu như anh em dùng những cái máy móc mà không cần lò một cái gì hết anh em dùng những cái máy thế này thì nó chỉ khẳng định với anh em là 80 đến 90 phần trăm thôi còn những cơ sở khác nó làm như thế nào mình không cần biết nhưng riêng bên mình khẳng định với anh em 80 đến 90 phần trăm đó tiếp tục chén thứ tư mình sẽ sóc cho anh em một chén nữa hai chén ba chén nữa để cho anh em xem nha bây giờ trong này nó sẽ quýnh mình sẽ quýnh là tam tam tứ đó mình sẽ đánh tam tứ nha anh em không quýnh tài xỉu riêng tài xỉu mình không đánh mình sẽ đánh thuê mặt thôi tam tứ dở dạ có tam nha anh em đúng không ạ à? có tam tứ bây giờ tam tứ mình về đúng không có tam mình ăn tam đúng không anh em có tam nè tiếp tục chén này mình sẽ quýnh tam tứ đó một là quýnh tam tứ hai là mình không ánh chén này mình bỏ nha coi như là mình quýnh tam nhẹ thôi mình không kết thì quýnh nhẹ thôi đó đúng không nếu như mình quýnh mình sẽ thua mình sẽ thua mình đã bỏ đúng không mình là nãy mình đã bỏ rồi mình kết thì quýnh nhẹ thôi cây này quấn chốt hại anh em nó báo ba nhịp có nghĩa là bây giờ nó sẽ là một là tam tứ đúng không mình sẽ quấn tam tứ nha dở dạ. có tam có tứ ăn đủ nha anh em đúng không nè đó thì anh em xem video á thấy hay thì nhớ để lại cho một cường một cái đăng ký kênh đó để à, để là để cái đăng ký kênh nó để làm gì anh em biết không đăng ký kênh đó để là theo dõi cái kênh của cường để cường làm những cái video mới nhất những sản phẩm mới nhất gửi cho anh em để anh em nắm bắt kịp mà chơi đúng không ạ à? nói là anh em thua tha thì anh em nó thẳng luôn anh em nếu mà có thua có vấp ngã thì anh em ờ, liên hệ số điện thoại 0898 54311 Cường sẽ trực tiếp chỉ cho anh em và cho anh em cái đường vào bờ đó anh em mà xa bờ thì cứ liên hệ số điện thoại của Cường và dùng sản phẩm này cực kỳ hot luôn nha anh em nha cực kỳ hot anh em muốn thì khỏi phải nói luôn rồi thì ờ, chúc anh em cái năm 2020 này thành công hơn nha anh em xin chào anh em nha